Trung Quốc cho thổi bay tượng Phật cao nhất thế giới. Những quả báo đầy kinh sợ liệu có thoát? Sau trận động đất kinh hoàng đi vào lịch sử năm 2008 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, câu chuyện được người dân nhớ đến nhiều nhất chính là giữa đống đổ nát, bức tượng Phật thiền tọa vẫn vững chãi một cách thần kỳ chỉ hơn một thập kỷ sau, tin tức về tượng Phật còn gây sốc hơn nữa, nhưng theo hướng ngược lại, khi chính quyền Trung Quốc đã cho thổi bay phần đầu tượng Phật quan âm cao gần 60 mét, công trình trị giá gần 60 tỷ đồng được tạo tác trên vách núi. Sau đó lo ngại người dân phục giận, chính quyền đã tiếp tục cho nổ toàn bộ bức tượng. Trước đó, chính quyền này đã dùng xi măng lắp phẳng mặt tượng Phật có tên Hạ Thủy Đại Phật được mệnh danh là bức tượng Phật đá tự nhiên lớn nhất thế giới. Việc thờ cúng giữ gìn tượng Phật được đa số mọi người công nhận là việc làm vô cùng đúng đắn, thể hiện đức tin tín ngưỡng vào thần Phật tối cao. Tượng Phật cũng không hề mang ý nghĩa đơn giản như chúng ta vẫn tưởng đã có nhiều bằng chứng cho thấy sau các thảm họa tàn khốc như trận sóng thần kinh hoàng tại đảo quốc Indonesia vào năm 2004, trận động đất lịch sử tại Tứ Xuyên, Trung Quốc vào năm 2008 hay trận động đất và sóng thần khủng khiếp nhất trong lịch sử Nhật Bản năm 2011, người ta đã bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ, những bức tượng Phật đứng vững chãi không suy chuyển hay như trong cuộc đại cách mạng văn hóa có ba hồng vệ binh được cử đến để đập phá bức tượng Phật Di Lặc cao 18 m tại chùa Ung Hòa Cung ở Bắc Kinh. Người thứ nhất trèo lên hành lang và giơ rìu lên để chặt đứt dây sắt. Tuy nhiên, chiếc rìu rơi xuống không chạm vào dây sắt mà lại chém vào đùi của chính người này người thứ hai cầm rìu tới toan chặt phá nhưng chém từng nhát rìu đều bị trượt sau đó lăn ra ngất xỉu tại chỗ người thứ ba thấy vậy sợ quá không đứng dậy được người ta nói rằng về sau cả ba người này không một ai sống sót Điều này cho thấy đằng sau tượng Phật có thể ẩn chứa sức mạnh tâm linh sâu xa mà con người không cách nào lý giải nổi nhưng dưới sự cai trị của đảng Cộng sản Trung Quốc và việc truyền bá thuyết vô thần, những điều linh thiêng đã bị xóa bỏ. Vài tháng gần đây, chính quyền huyện sót miền Trung Tây Tạng đã ban hành thông báo cấm người dân mang các biểu tượng Phật giáo như bánh xe cầu nguyện, chuỗi tràng hạt và kinh văn vào trong trường học từ tháng Giêng đến tháng 4 năm 2020 ở tỉnh An Huy, ít nhất 250 nhà thờ đã bị dỡ bỏ thánh giá, thường là với lý do quá cao, quá lớn, quá rộng hoặc quá bắt mắt. Những điều dưới đây còn trầm trọng hơn cho nổ tung tượng chỉ vì số lượng người tín ngưỡng tôn giáo quá nhiều tạp chí tự do tôn giáo Peter Winter cho hay vào ngày 2 tháng 2 năm 2019, các quan chức chính quyền địa phương đã cho nổ tung phần đầu của tượng, lệnh phá hủy tượng Phật cho Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành với lý do bây giờ số lượng người tín ngưỡng tôn giáo quá nhiều. Tất cả các nơi trên toàn quốc đều đang cấm chỉ mọi người cúng bái tượng Phật. Bức tượng Phật bị thổi bay là tượng vị Phật tích Thủy Quan Âm cao 57,9m được tạc dựng trên vách núi hậu điện chùa Hoàng An thuộc huyện Bình Sang, thành phố Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc. Cho đến nay, đây là tượng Phật Quan Âm bằng đá cao nhất thế giới được điêu khắc trên vách núi. Hành vi phá hủy tượng Phật này bị các cư dân mạng Trung Quốc đại lục ví như là hành vi của nhà nước Hồi giáo ISIS hơn 20 quan chức chính quyền đã xông vào danh lam thắng cảnh chùa Hoàng An lệnh cấm giới nghiêm toàn bộ tôn giáo của địa phương, cấm người dân vào chùa. Chính quyền đã đe dọa những ai lên tiếng can thiệp và chống lại việc phá hủy tượng Phật. Một người dân địa phương cho biết phải mất gần 5 năm mới điêu khắc xong bức tượng trị giá khoảng 17 triệu nhân dân tệ này gần 60 tỷ đồng. Nơi đây đã thu hút rất nhiều lượt du khách đến thăm và thờ cúng, thể hiện sự tín ngưỡng thần Phật của người dân người dân cho rằng mọi người đều bái Phật, tính Phật, không tin tưởng đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc liền cho nổ tung tượng Phật. Cùng năm đó, bức tượng Phật có tên Hạ Thủy Đại Phật tọa lạc ở thôn Hạ Thủy, huyện Đô Lạp, được mệnh danh là bức tượng Phật đá tự nhiên lớn nhất thế giới, cũng cùng chung số phận. Chính quyền địa phương đã dùng xi măng bôi lên phần mắt, mũi, tai miệng, gò má của bức tượng với lý do gia cố công trình nhằm khôi phục lại diện mạo ban đầu của ngọn núi. Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng đây chỉ là một cái cớ để phá hủy bức tượng Phật. Một người viết đây là hiện trạng ở Trung Quốc như thể trở về thời đại cách mạng văn hóa phá tứ cựu. Phá hủy học viện Tây Tạng xâm chiếm và đàn áp Tây Tạng từ những năm 1950, chính quyền Trung Quốc vẫn không ngừng ra sức phá bỏ Phật giáo Tây Tạng, xâm phạm nhân quyền của người dân Tây Tạng. Cuối tháng 7 năm 2016, Bắc Kinh đã đưa quân đội vào phá dỡ Học viện Phật giáo La Trung Ga, nơi vốn được coi là thánh địa Phật giáo của Tây Tạng, là một trong những trung tâm nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng lớn nhất thế giới có 3.225 phòng xá ở Học viện Phật giáo La Trung Ga bị phá hoại. Các nhà sư Tăng Ni bị cưỡng chế viết giấy tự nguyện rời bỏ tu luyện, bị cưỡng ép phải hoàn tục kết hôn, bị buộc phải đi ngược lại với giới luật và niềm tin của mình, thậm chí bị tra tấn bỏ tù. Phật giáo Tây Tạng vốn có lịch sử hơn 1.500 năm đã bị phá hủy nặng nề từ chỗ có hơn 2.600 ngôi chùa, nay Tây Tạng chỉ còn lại khoảng 70 ngôi chùa. Chỉ trong vòng 6 năm, từ năm 2009 đến năm 2015, đã có 138 tu sĩ và thường dân Tây Tạng tự thiêu tại nhiều nơi để phản đối chính sách diệt Phật giáo Tây Tạng của chính quyền Trung Quốc. 6 vụ phá tượng Phật nhận quả báo Trong lịch sử, Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo, Cơ đốc giáo đều được truyền bá rộng rãi ở Trung Quốc. Cũng vì lý do ấy, người Trung Quốc tự gọi đất nước mình là xứ Thần Châu, tức là vùng đất của thần. Suốt 5.000 năm lịch sử văn minh hoa hạ, tín ngưỡng về thần Phật đã in đậm dấu ấn trong tất cả các sinh hoạt từ văn hóa, nghệ thuật đến xã hội, chính trị, người cai trị cũng tự gọi mình là thiên tử, nghĩa là con trời, thuận theo đạo trời mà trị vì muôn dân. Ngày nay, Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi thuyết vô thần, không còn tín ngưỡng thần Phật, nhưng lại không biết rằng làm những việc bất kính với thần Phật đều có ác báo, có khi ngay trong đời này cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc đã phá hủy vô số chùa chiền, tượng Phật, văn vật và các trường hợp hiện thế báo ứng kinh sợ đã được ghi nhận. Dưới đây là 6 trường hợp như vậy. một Chuyện tượng Phật trượng nhất Trong chùa Hân Quốc ở thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có pho tượng Phật bằng đá nổi tiếng cao một trượng 8 thước khoảng 5,5 mét gọi là tượng Phật trượng bát thời kỳ cách mạng văn hóa phá tứ cụ, vô số chùa chiền tượng Phật bị đập phá, tượng Phật trượng bát cũng nằm trong số đó. Một hôm, tổ trưởng tổ cách mạng văn hóa địa phương nhất quyết phá hủy tượng Phật trượng bát. Ông ta chạy nhảy gào thét như điên. Người dân trong thôn không ai dám can ngăn vì có thể sẽ bị bắt đem đấu tố, liên lụy đến cả nhà. Ông tổ trưởng này lệnh cho một người lấy súng nhầm vào mắt tượng bắn sau đó gọi một nhóm người đến dùng búa đập phá tượng nhưng tượng Phật không mảy may sức mẻ. Ông ta tức giận tìm được một cái máy kéo đến, dùng dây thần buộc quanh cổ tượng rồi nổ máy kéo. Kết quả phần đầu tượng bị kéo đứt, rơi xuống đất. Sau đó không lâu, người dùng súng bắn mắt tượng Phật trong khi đang làm việc bị đá bắn mù hai mắt còn ông tổ trưởng sau đó ít lâu trong một lần ngồi trên máy kéo thì bị ngã bị bánh sau của máy kéo chèn qua phần cổ khiến đầu lìa khỏi thân chết ngay tại chỗ hai người vừa đi vừa lạy phía bắc huyện cử tỉnh sơn đông trung quốc cũng không thoát khỏi kiếp nạn trong cách mạng văn hóa những cuộc đấu tố không ngừng nghỉ khiến con người như phát cuồng, mất hết lý trí. Lúc đó, vô số cổ vật đã bị phá hủy, duy chỉ có ngôi chùa nhỏ có tiếng linh thiêng và các bài vị tổ tiên trong nhà là không ai dám động đến. Trong thôn có hai thanh niên to gan lại bị rót vào đầu thuyết vô thần nên dám phủ ngực nói Các người không dám đập thì chúng tôi dám, chúng tôi không sợ quỷ thần kết quả ngôi chùa bị đập bài vị tổ tiên bị bọn họ quăng xuống sông còn dùng chân dẫm lên đập phá mệt rồi một người trở về nhà còn một người ngồi bên bờ sông nghỉ ngơi một lát sau người trở về nhà kia vừa về đến nhà thì bụng đau dữ dội lăn lộn trên nền nhà mẹ anh ta xưa nay tính phật trong lòng biết con trai vì bất kính với thần phật nên bị trừng phạt bà thương con gặp nạn thế là bà không quản nguy hiểm bị đấu tố liền quỳ xuống đi bằng hai đầu gối từ nhà đến chùa dập đầu nhận tội với thần phật thay con nhờ thế mà cơn đau của con trai bà mới dần biến mất sau đó, cậu thanh niên này cũng hiểu ra mình đã bị báo ứng, rất hối hận vì sự ngu si của mình. Từ đó trở đi bắt đầu kính sợ thần Phật. Còn người ngồi bên bờ sông kia kết cục đáng buồn hơn. Sau khi nghỉ ngơi đủ rồi, vừa đứng dậy thì xoạch một tiếng ngã gục xuống đất. Sau đó phát hiện hai chân mình bị cong, đang chéo vào nhau. Lưng anh ta cũng bị cong, không cách nào thẳng lên được, khiến anh ta mặt cúi sát xuống đất. Từ đó anh ta phải dùng hai cái ghế nhỏ đi đường bằng hai tay thay nhau đưa ghế lên phía trước Hai chân đang chéo nhau Khi đi chân cao chân thấp đầu anh ta cũng vì thế mà gật gật về phía trước Trông như động tác dập đầu bái Phật Người dân khắp vùng xung quanh đều gọi anh ta là người vừa đi vừa lạy Mấy chục năm nay dáng đi kỳ quái của ông này là để thức tỉnh người đời 3. Đọc chữ A-di-đà Phật, người đàn ông chết ngay tại chỗ ở nơi giáp ranh giữa tỉnh Sơn Đông với tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc có con sông Chương Vệ. Tháp xá lợi Lâm Thanh nổi tiếng trong lịch sử nằm bên bờ đông của con sông đã có lịch sử mấy trăm năm rồi. Tháp cao 8 tầng, mỗi tầng có 8 mặt, 8 gốc mỗi gốc có một tượng Phật A-di-đà, có hàng chữ Nam Mô A-di-đà Phật nhưng đến nay có một mặt chỉ còn lại chút ít vết tích của hàng chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là do bị một người tên là Vương Đức Trung đập phá trong phong trào phá tứ cụ. Năm đó Vương Đức Trung 30 tuổi công tác ở huyện Long Thanh do bị thuyết vô thần tiêm nhiễm nên không tin thần Phật. Vương đã dẫn đầu một nhóm người đi phá hủy tượng Phật và kinh Phật ở tháp xá lợi một lần ông ta ngẩng đầu thấy mấy chữ Nam Mô A Di Đà Phật chẳng suy nghĩ gì nhiều. Ông ta liền sai mấy thanh niên đập phá những chữ này. Những thanh niên kia đều không dám đập ông ta bèn đích thân trèo lên cầm búa đập mấy chữ này. Nhưng mới đập được mấy cái, ông ta ngã cắm đầu xuống đất, chết ngay tại chỗ. Việc này lập tức truyền ra khắp vùng hai bên bờ sông Chương Vệ. Mọi người đều nói thần Phật hiển linh, phá hoại tượng Phật, đập phá Phật hiệu, dám bất kính với thần Phật như thế này, hiện thế hiện báo rồi. Từ đó trở đi không ai dám xâm phạm tượng Phật và tháp xá lợi nữa. 4. Hủy hoại tượng Phật, vợ con đều bị điên Tỉnh Sơn Đông còn có câu chuyện tương tự Thôn Thi Gia Đồn ở bên sông Tự Thành Cao Nguyên Cao Mật có một ngôi chùa rất linh thiêng trong thời kỳ cách mạng văn hóa, một đại đội trưởng dân quân tên là Thi Tông Công đã không nghe lời khuyên can của các cụ già mà dẫn đầu nhóm người đi hủy hoại tượng Phật. Mấy năm sau, người vợ của anh ta vô duyên vô cớ bị điên, sau đó con trai cũng bị điên, rồi lại mấy năm qua đi, vợ anh ta chết, con trai mất tích bản thân Thi Tông Công cũng mắc chứng bệnh lạ. Sau khi đã chịu rất nhiều tội khổ, anh ta đã chết trong đầu đớn. Người địa phương hiểu rõ nội tình, ai ai cũng đều nói đây là báo ứng mà. năm Ném tượng La Hán vào lửa, bị bệnh lạ mù mắt còn có câu chuyện xảy ra ở thị trấn Thành Tử, tỉnh Giang Tây bên bờ sông Trường Giang thị trấn này có đền Yến Công, đền Nương Nương và chùa Nhạc Lâm. Thời kỳ phá tứ cựu, chính quyền phá hủy tượng Phật rồi tập trung về bãi cát bên sông để đốt. Có một người họ Chu rất ngông cuồng. Hôm đó, ông ta và một người nữa khiêng một pho tượng La Hán quăng vào đống lửa. Pho tượng La Hán này trông rất oai nghiêm, mắt rất lớn, khi vừa quăng vào đống lửa, tượng La Hán lập tức nảy lên ngồi, hai mắt mở to chầm chầm nhìn ông Chu. Ông Chu hét lớn, ngươi không phục à, còn trợn mắt nhìn ta. Nói rồi ông Chu vung quyền đấm vào mắt tượng Mấy ngày sau, hai mắt ông Chu mắc bệnh rồi rất nhanh chóng bị lõm sâu xuống, không lâu sau thì mù. Năm 1975, ông Chu bị ung thư gan chữa trị không khỏi mà chết xấu phá đền phá chùa bị bệnh chó dại ở nhạc trì tỉnh Tứ Xuyên có ngôi chùa cổ tên là chùa Minh Đăng, quy mô rất lớn. Trong chùa có những pho tượng Phật, Bồ Tát, La Hán lớn cùng đồ thờ và vô số văn vật. Hàng ngày những đoàn khách hành hương từ bốn phương về thắp hương lễ bái tấp nập không ngừng Thời kỳ phá tứ cụ, xã trưởng là Hà Đức Minh dẫn nhóm người phụ trách phá hủy chùa. Chùa bị phá tan hoang, đồ thờ, văn vật và tượng đều bị đập phá, thiêu hủy. Một tuần sau, trên đường về nhà, Hà Đức Minh bị một con chó hoang cắn, sau đó mắc bệnh dại. Vì thời đó không có điều kiện chữa trị nên mọi người nhốt ông ta ở trong một căn phòng nhỏ. Khi bệnh phát tác, ông ta cắn đầu ngón tay ngón chân mình ăn những nơi nào trên thân thể có thể cắn được ông ta đều cắn rách thịt máu chảy đầm đìa thậm chí những đồ gia dụng giường cửa ông ta cũng cắn khiến khắp người đầy máu cuối cùng chết trong đau đớn quả là quả báo nhãn tiền ngay trước mắt hỏi lòng người chẳng kinh sợ được chăng những trường hợp trên là người thật việc thật các mạng văn hóa ở Trung Quốc phát động phong trào phá tứ cựu, tức là phá bỏ tất cả những gì thuộc về văn hóa, quần phong mỹ tục truyền thống từ ngàn đời. Điều này đã gây ra tổn thất rất lớn về văn hóa và tâm linh cho mảnh đất thần châu này. Không ai có thể ngờ đến thời kỳ văn minh hiện đại ngày nay những việc tương tự như vậy lại vẫn tái hiện nhưng bất kể con người có tin vào sự tồn tại của thần Phật hay không thì nhân quả báo ứng vẫn hiển hiện. Ác báo trực tiếp tác động lên bản thân và gia quyến những người hành ác. Tội bất kính với trời đất thần Phật là tội lớn, thường sẽ hiện thế hiện báo, báo ứng hiển hiện ngay trong đời này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video ý nghĩa, hãy để lại comment và nhấn nút đăng ký kênh Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.